すみませんちょっと写真撮っていいかなはいありがとうございますthì uh, à, nhưng mà mình là cái máy à, thu hoạch cà rốt ở Nhật vừa khi mà máy đã đưa vào đã à, xong còn cắt à, lá ở trên luôn Thì còn lại à, cái máy bây giờ mình sẽ đi theo hai chú này để đi đi quay thu hoạch cà rốt ở Nhật thì mình sẽ qua cho Quỳ Sinh ra nó sẽ nó sẽ à, nhổ lên tự nhổ lên và nó cắt ra lá những cái à, đây là những cái mà mà đốt đã hư rồi hư và xấu thì người ta sẽ dùng đây luôn nè đây là người dùng đây hết còn những à, cũ mà đẹp thì người ta sẽ bỏ trong sọt ở dưới đây là cà chua cà chua họ dùng luôn luôn luôn à thì những loại xấu người ta sẽ bỏ đi những loại mà không đẹp người ta bỏ đi đây này mà mình à, xin thì chắc cũng được các họ bỏ đây rồi họ dùng cách rồi đối với dùng cách đây này đây là cái đây là cái à, chỗ chạy có tí xíu đã đầy một sọt rồi mọi người đó là người ta dùng bớt rồi rất là tiện lợi ở Nhật à, máy móc rất là lợi luôn có cả máy à, gặt à, lúa máy gặt lúa thì nó sẽ tự bó lại tự tuốt lúa và bó lại rơm rạ lại và để người ta dùng cho dễ luôn rồi sẽ quay qua trong phía trong kia nó đang nó đang cắt ra kìa đang lấy ra gần đây rất tiện lợi luôn đó tiếp tục là ra dùng đây những cái vỏ sử dụng có việc vỏ này 危ない。すごい。すごい。 người xem video nha mình xin uh,